à, Man City bây giờ mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm cái trận Brighton với West Ham nữa nha thì trước khi mình vào trận đấu thì anh em á mấy mốt anh em có muốn xem livestream trực tiếp của cái trận những cái trận đấu á mình uh, livestream mình nhận định kèo trực tiếp cho tất cả anh em thì anh em cứ uh, có thể qua cái kênh uh, đây anh em có thể qua cái kênh uh, hai lúa cho kèo này của mình nha anh em thì anh em có thể qua đây để xem livestream trực tiếp cái trận đấu chiều nay thì có sẽ có cái trận Nhật Bản thì mình sẽ livestream bên đây thì mấy mốt anh em cứ qua đây anh em xem livestream nhận định trực tiếp ờ, và đẩy kèo cho anh em luôn nha thì sau này mình sẽ livestream bên kênh này anh em có thể qua đây xem thì bây giờ mình sẽ vào nhận định trận đấu cho tất cả anh em thì anh em nào mà đang xem á nếu mà muốn vào nhóm của mình chơi những cái mã kèo nhiều hơn đó, kèo rung kèo góc kèo tỷ lệ kèo chính xác còn trên đây mình chỉ nhận định sơ qua cái trận đấu cho tất cả anh em thôi còn anh em muốn nhận định ờ, muốn có cái mã kèo chính xác nhất á, thì anh em cứ liên hệ qua zalo của mình là 0937072613 anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua cho mình sẽ có người hướng dẫn tất cả anh em đăng ký và đưa anh em vào nhóm hoặc là anh em nhắn tin qua telegram là kèo bóng hai lúa của mình thì anh em thấy nhận diện cái logo của mình thì anh em hãy nhắn tin vào đó nha và bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em trận Brighton với West Ham nha sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 4 tháng 3 thì hiện tại trên bảng xếp hạng ờ, ngoại hạng Anh thì Brighton đang đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và có 35 điểm sau 22 vòng đấu nha anh em. Thì cách uh, Brighton còn thi đấu thiếu ờ, các đội đang ờ, đứng dẫn trên bảng xếp hạng đó là cách khoảng tầm 3 trận nha anh em còn trong khi đó West Ham đang đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng và có 23 điểm sau 24 vòng đấu thì cái mùa này West Ham đang ờ, có cái phong độ rất là không tốt nha anh em mùa này West Ham đang có phong độ đi xuống thì West Ham đang cách cái vị trí cầm đèn đỏ là hai hai bậc thôi anh em thì nếu mà Everton thì Everton đang có 21 điểm nếu mà Everton thắng mà West Ham để thua nữa thì West Ham sẽ có tương lai xuống vị trí cầm đèn đỏ nha anh em à, mùa sau West Ham sẽ xuống hạng nhất uh, Anh đá luôn thì à, cho anh em xem cái thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía Brighton Brighton có một cái ờ, phong độ gần đây đang rất tốt nha anh em trong 10 trận gần nhất thì Brighton mới chỉ để thua một trận trước thằng Fulham thôi còn Brighton đang giống như bắt bại trên mọi đấu trường luôn anh em thì Brighton trả thắng được Liverpool nè à, thắng Liverpool luôn trên cúp FA luôn nha anh em thắng uh, Benzema nè hòa với uh, City Palace nè anh em thắng uh, thua Fulham thôi nha thua Fulham thôi thì anh em thấy cái phong độ của thằng Brighton đang rất là tốt nha còn bên phía West Ham thì West Ham anh em cũng thấy rồi West Ham đang có trong 10 trận gần nhất thì West Ham chỉ thắng mới được có 4 trận thôi nha anh em và để thua 3 trận hòa 3 trận thì cái phong độ của West Ham nếu mà đang còn dẫn xa suất lợi y như vậy thì West Ham sẽ có tương lai là đi xuống hạng nhất Anh để đá luôn nha anh em thì còn cái thành tích chơi trên sân nhà của thằng Brighton thì anh em thấy thằng Brighton chơi trên sân nhà là hạ được rất là nhiều ông lớn giống như giả tỷ như Liverpool nè anh em Brighton hạ Liverpool hai trận liền trong ờ, đấu trường ngoại hạng Anh và đấu trường cúp FA luôn nha chỉ có để thua ờ, Fulham trong cái trận gần nhất với cái tỷ số là 1-0 thôi thì anh em thấy là còn thành tích chơi trên sân khách của thằng West Ham Thì anh em thấy thằng West Ham chơi trên sân khách Trong 3 trận gần nhất thì toàn hòa và thua West Ham chơi trên sân khách thì không tốt cho mấy nha Cái phong độ của West Ham như giống như bị cúm vậy anh em Qua sân khách thì nó cúm nó đá không được nha Và để hòa với thua không còn trong những lần đối đầu gần nhất thì hai trận đối đầu gần nhất đây á, thì à, Brighton luôn thắng West Ham với tỷ số là cách biệt từ hai bàn đổ lên. Còn trước đó thì à, lúc đó 2021 thì West Ham còn đang có phong độ tốt mà vẫn không thắng được à, Brighton, chỉ cầm hòa tỷ số một điều. Thì hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em, chưa có cái đội hình à, dự kiến. Thì bây giờ mình vào thẳng cái vấn đề mà tỷ lệ kèo luôn nha anh em. Đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là thằng Brighton đang chấp với cái mã kèo là 0,75 còn tài xỉu thì 2,5 thì cái trận này mình khuyên anh em nên đầm đội chủ nhà là Brighton thì hiện Brighton đang có cái phong độ rất tốt mà được trận này được thi đấu trên sân nhà của mình nữa thì thằng Brighton trận này có sẽ uh, bung sỏ hết sức để ờ, vươn lên vị trí trên bảng xếp hạng luôn nha anh em tài xỉu thì 2.5 tài xỉu 2.5 thì mình khuyên tất cả anh em nên nằm cái mã tài 2.5 cho mình nằm tài và nằm trên thì trận này mình dự đoán thằng Brighton sẽ ăn với cái tỷ số 2-1 là hiệp 1 thằng Brighton ăn với tỷ số 1-0 và qua hiệp 2 là sẽ tỷ số là 2-1 nha anh em thì bây giờ mình khuyên anh em nên nằm cửa trên và cửa tài còn mình sẽ xem cho anh em nên đánh tài góc hay xỉu góc phần thành tích ừ, dự trận gần nhất hai này đối đầu là bao nhiêu ở góc và bao nhiêu cái thẻ nha anh em thì những cái đó anh em nên cần nên đánh những cái đây thì anh em đánh góc với đánh thẻ nhiều khi nó lại ờ, dễ ăn hơn anh em đánh kèo chính nha hai thằng này đá rất là ít thẻ mình không khuyên anh em nên đánh tài thẻ mà anh em nên chờ coi tình hình nó đá như thế nào hai đội nếu mà đá đôi công nhau hấp dẫn thì anh em mới nên đá tài thẻ còn hai đội mà đá lên lên thì mình không khuyên anh em nên đá những mã kèo thẻ góc góc thì trong trận rồi là chính quả góc góc luôn nghiêng về thằng West Ham thì cái trận này anh em có thể nằm cái mã kèo là tài góc hiệp 1 tài góc hiệp 1 tầm 4 trái rưỡi thì anh em cứ nên nằm mã kèo tài góc hiệp 1 cho mình nha thì có đội hình chính thức mình mới công bố những cái mã kèo chính xác cho tất cả anh em giờ chưa có đội hình mình cũng chỉ nhận định sơ qua cho tất cả anh em thôi chưa có đội hình thì nó khó có thể nhận định cái kèo góc cho anh em lắm nhiều khi nó tung ra cái đội hình phòng thủ hoặc là đội hình tấn công cánh đâu mình mới à, cập nhật kèo góc chính xác cho anh em nha thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận Brighton và West Ham thì anh em nào đang xem á, nếu mà anh em nào á, trùng ý kiến với mình á, thì anh em cứ vào cái mã kèo mà mình đưa cho tất cả anh em còn anh em nào không trùng ý kiến với mình á, anh em cứ có thể đánh nghịch lại với mình không cần phải theo mình nha còn những anh em nào đang chơi bên ngoài muốn chơi nhiều kẹo hơn muốn có một cái trang uy tín để chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái ờ, zalo của mình đó là 0937072613 hoặc là telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào đăng ký một cái trang và đưa cho tất cả anh em vào nhóm để anh em nhận được những cái mã kèo mà tỷ lệ ăn cao để anh em có thể về bờ một cách sớm nhất nha